Chào các bạn Ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chăm sóc đu đủ trong giai đoạn mà cây vừa bén chân Thì ở đây trên diện tích ờ, là 10 ha ờ, trang trại của ông Nguyễn Duy Lam ở thôn ở phố Bùng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Và trên 10 ha này thì có đủ trồng đủ các loại ờ, từ nho, hạ đen cho đến cà chua, bầu bí, hành, tỏi, mít ổi à, táo nhãn bưởi và trên trang trại này thì đã dùng phân xinic của chúng tôi trong thời gian qua có năng suất chất lượng hiệu quả rất là cao và ngày hôm nay thì ở cái video này chúng tôi hướng dẫn các bạn là bón phân silic trong giai đoạn đu đủ bén chân và sau đây thì chúng tôi hướng dẫn quy trình là với những cây đu đủ mà đã bén chân như thế này thì trên bất kỳ một giống đu đủ nào các bạn cũng phải bón như sau là phân chuồng ngoài mục ừ, đã ủ sẵn thì ta cho khoảng độ à, 5 khoảng độ 5 5 cân, 5 kg và à, phân silic Tân Phát Bắc Giang này. Phân silic này thì các bạn cho là một thìa, một thìa như thế này. Vâng đây, đề nghị chị giờ chị cắt đổ đây đi ạ. Vâng. Một thìa này thì nó tương đương với khoảng độ à, một lạng cho đến một lạng rưỡi các bạn ạ. khuyết rộng nữa dạ đây sau khi mà vân đổ ra thì nó có ba màu à, xanh màu đỏ và màu trắng như thế này các bạn này đấy thì ta múc đây phân như này thì ta múc mỗi một à, loại là ta cho một thìa ở đây công ty chỉ đạo là phân silic tân bắc bắc giang thì chúng ta cho một thìa và n hay là PK của lâm thao thì chúng ta cũng rắc một thìa sau đây bà thực hành nhé. ạ bà rắc phân đi xong để lấp đất đây một thìa này thì nó tương đương với khoảng độ tầm một lạng cho đến một lạng rưỡi và chúng ta rắc quanh quanh cái tán gốc như thế này đấy đấy vì là cái gốc đu đủ ờ, cái rễ của nó ăn nan rất là rộng cho nên là khi mà uh, cuốc đất uh, để rắc phân thì chúng ta cuốc rộng ra khoảng độ uh, chừng khoảng độ một mét đường kính là khoảng hơn một mét các bạn nhé đấy cuốc gốc và sau khi đã rắc phân xong thì ta lấp đất và sau đó thì chúng ta giai đoạn cuối cùng là ta tưới nước giữ ẩm cho cây đấy và đề nghị ta tiếp tục sang cây à, sau ạ ở đây thì trên cái nền đất này là đất sét sét mỡ cua Ờ, đất nó không được đẹp rất là cứng nhưng mà đây ví dụ đây như các bạn này đất nó cứng như thế này đất nó cứng như này đất sét mỡ cua này đấy chính vì vậy mà nếu như ta dùng chỉ dùng nvk hoặc đạm nân kali thì cây nó phát triển kém à, và cái này sau này năng suất và chất lượng không cao chính vì vậy mà ta phải bổ sung cái phân chung vi lượng mà silic vào thì nó sẽ làm cho tơi lới xốp đất và cây sinh trưởng phát triển tốt và đồng thời là cho à, quả sai hoa đậu quả và uh, chất lượng quả nó sẽ ngon hơn và với cái uh, gốc như thế này thì quy trình ta cũng tương tự làm như vậy Thầy ạ. làm đi. Vâng ạ, mời bạn. Đấy. Đây là phân uh, Đây là NPK các bạn nhé. Vâng, sau khi đã rắc phân chuồng xong Đấy, phân chuồng hoai mục đã ủ rồi, rắc xong Thì chúng ta rắc một thìa uh, ờ, NPK và một thìa uh, phân Sinic tam phát à, Loại túi 5 cân phân rắc bây giờ bạn cung đất điện Bạn nhiêu? Đoan <laughs> đấy rồi Đoan đấy Vâng, à, sau khi mà bạn quốc bên kia đi Sau khi mà đất quốc ờ, xong thì lấp đất lại như thế này Đấy, lấp đất lại ụ cao và đường kính của nó là khoảng độ 1 mét hơn 1 mét thì à, và sau đó thì ta tưới nước giữ ẩm à, cho cây đấy ta tưới nước giữ ẩm cho cây đấy và cứ như thế này thôi thì cây đã lên sinh trưởng phát triển rất là tốt rồi và đến khi nào mà tán nó rộng ra mà chuẩn bị giai đoạn trước khi ra hoa thì lúc đấy ta lại bổ sung thêm phân silic à, phân chuồng à, và lân lâm thao thì lúc này cây đã lớn rồi thì ta chỉ việc là rắc quanh quanh cái rắc quanh cái sườn này thôi các bạn này rắc quanh cái cái cái, cái sườn tán này thôi bởi vì à, lúc này chúng ta không được quốc sới nữa bởi vì nếu như quốc sới thì nó sẽ bị đứt rễ và ảnh hưởng đến cái à, cái rễ của cây đu đủ thì nó sẽ bị vàng lá rồi nó cây nó sẽ phát triển kém và có thể chết cây cho nên là ta chỉ vun trong giai đoạn này thôi còn sau này ta không được vun nữa sau này là ta chỉ rắc phân ở trên trên cái phần phần này thì bởi vì rễ của cây đu đủ nó ăn rất là lan rộng nó có thể rộng ra tới nửa mét cho nên các bạn lưu ý là sau khi mà khi mà trước khi mà cây à, chuẩn bị à, ra hoa thì chúng ta rắc thêm một à, silic là lúc này ta cho khoảng độ tầm độ hai cái thìa như vậy hai cái thìa mốc canh thì nó tương đương với khoảng độ tầm 3 lạng thế và à, lân năm thao thì ta cho nó khoảng độ cũng từ 3 đến 5 lạng và nếu có phân chuồng thì chúng ta giải tiếp phân chuồng mà nếu không có phân chuồng thì à, chúng ta rắc um, như vậy thôi và sau đó là chúng ta um, à, tưới nước giữ ẩm cho cây thì cây lúc nào cũng có phân ăn đầy đủ chất và à, cây sinh trưởng phát triển khỏe cũng như là có cái à, à, chất lượng quả nó ngọt hơn và à, khi mà cây đã đủ dưỡng chất thì cái à, sức đề kháng của cây cũng tốt và à, cái à, sự sinh trưởng phát triển tốt hơn các bạn ạ. Vâng có một cái lưu ý với người trồng đu đủ là để đảm bảo được cho quả ra sai ờ, mà có quả 100% thì khi mà chúng ta đặt bầu xuống để trồng ban đầu nhé thì chúng ta cũng cuốc cuốc chúng ta lúc này chúng ta chỉ cuốc nhỏ nó bằng cái chậu thôi rồi chúng ta đặt bầu xuống đấy ở đây thì giống đều được ờ, người ta ươm sẵn trong một cái bầu ờ, và cái cái cây này chúng ta phải đặt nghiêng các bạn ạ nghiêng về hướng tây đây ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cây này đây chủ vườn à, đặt nghiêng như thế này đấy đặt nghiêng về cái hướng tây nghiêng cây nghiêng như này đấy thì nó sẽ đảm bảo 100% là có quả nhưng mà nếu như chúng ta đặt thẳng thì thì thì cái quả của nó sẽ không ờ, nó sẽ không cái tỷ lệ mà nó ra quả nó không cao nhưng mà chúng ta đặt nghiêng như này thì cái tỷ lệ ra quả nó sẽ cao hơn đấy một ờ, là cái khi mà người ta đặt nghiêng ấy là nó sẽ tạo điều kiện ờ, cho cây nó ra quả 100% cái thứ hai là khi mà uh, cái đặt nghiêng nó hướng về hướng tây thì là nó sẽ khi mà đặt về hướng tây mà là, là, là mình để hướng tây là nó sẽ hứng cái ánh sáng của mặt trời vào buổi chiều thì nó sẽ sinh ra là làm cho mình cái quả này sau này nó sẽ rất ngọt nó, nó tận dụng được ánh sáng của của của, của mặt trời nhá tận dụng ánh sáng của mặt trời là lấy được nhiều ánh sáng nó sẽ sẽ sẽ làm cho cơ quả nó ngọt Đấy. Đấy. cho nên là kỹ thuật người ta làm thế này là, là, là tốt này ờ. là, là đúng này và ta có thể di chuyển sang cây bên này cũng vậy ạ đây đây đây các bạn này đây cây này cũng cũng đặt nghiêng đấy. đây cây này đấy hơi hơi nghiêng một tí đấy, cái cây cây nào thế nó không phải là nghiêng hẳn nhưng mà sẽ hơi nghiêng một tí hơi đấy. nghiêng một tí về đấy. hướng tây bén hẳn lá lên bén hẳn lá lên đấy. mình sẽ đấy. thấy rằng là hơi nghiêng một tí về về đặt nghiêng nghiêng tí là về hướng về hướng tây và để đảm bảo cho đu đủ sau này sai quả từ gốc đến ngọn và chất lượng quả ngon ngọt, quả to, trái đồng đều, mã đẹp thì trong quá trình phát triển sinh trưởng của cây đu đủ thì chúng ta vẫn phải tiếp tục là song song cùng bón phân đa lượng là đạm nâng kali hoặc NPK và phân chuồng thì ta phải bổ sung thêm phân chung vi lượng của công ty à, Tân Phát Bắc Giang chúng tôi thì nó sẽ cho tỷ lệ là sai từ gốc đến ngọn và trên những cây đu đủ à, có thể cho cái trọng lượng là cả tạ quả trên một cây trong một vụ các bạn nhé à, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết và à, mọi cái thắc mắc tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Bích Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0914 007 066 hoặc 0914 618 969 gió để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh để à, được xem những clip hay hơn, thiết thực hơn và mọi những chia sẻ của các bạn thì là một niềm cổ vũ động viên chúng tôi để chúng tôi làm tiếp những video hay hơn nữa à, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo